Mến chào các bạn ha thì à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV thì các bạn ơi hôm nay mình vô mình đọc comment của các bạn á thì có bạn à, comment á là yêu cầu mình à, thực hiện cái video là quỹ liên kết thẻ Saman với app Saman Bay các bạn thì cái cách quỹ này nó cũng đơn giản nên mình sẽ thực hiện một cái video thật nhanh cho các bạn ha thì trước tiên á thì cách quỹ thì có hai cách giờ mình sẽ thực hiện cách thứ nhất trước tiên là mình sẽ truy cập vô cái app Saman Bay truy cập vào vị trường hình người bên phải nè đó xong thì mình vô cái chỗ là quản lý thẻ tài khoản nha các bạn nhấn vô đây đó rồi truy cập vô rồi nó kêu mình nhập mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình vô đó, mật khẩu của app mình á gồm 6 số đây mình sẽ nhập vô thì nó đưa mình cái cái đang liên kết quản lý thẻ tài khoản nè mình sẽ nhấn vào đó ha xong thì các thẻ mình đã liên kết nó sẽ nổi lên ở bên trên đây đây mình sẽ kéo qua mình có ba cái hai cái thẻ để liên kết nè một cái thẻ tín dụng và một cái thẻ visa ha thì các bạn chọn vô cái chỗ là thêm thẻ quản lý cờ bạc đó. hôm nay thì tất cả các à, thẻ mình có liên kết thì mình chỉ cần chết vô cho chấm xanh chỗ này nè nhấn chép vô thì nó sẽ tắt tắt nó không còn liên kết nữa đó xong các bạn nhấn vô lưu lại đó rồi chọn vô chỗ em code thì các bạn nào mà không có xài em sai á, em ăn kin á, thì các bạn sẽ gửi tin nhắn trực tiếp của tin nhắn sao mang bay gồm 6 số như thầy gửi cho các bạn rồi bạn lấy 6 số đó các bạn nhập vô cái ô chỗ em sai ờ, chỗ cái rồi ờ, em sai này nè đó các bạn nhập vô sau khi nó nhập vô xong thì nó sẽ quẹ nó quỹ liên kết cho mình này các bạn thì mình sẽ quỹ từng thẻ nha các bạn đó cách thức như đó mình sẽ quỹ cái thẻ tín dụng trước đó rồi thì mình cũng tương tự mình quỹ thẻ visa thì mình cũng tương tự như thế này mình sẽ vô chỗ liên kết nè thêm liên kết đây chỗ thêm liên kết nha các bạn đó mình chọn vô chỗ này rồi xong mình sẽ tắt cái thẻ visa mình luôn đây nhấn vô rồi các bạn lưu lại và các bạn cũng ờ, lấy chỗ vào chỗ em sai này lấy mật khẩu như vậy thôi đó rồi lấy mật khẩu 6 số ra nhập vô vậy thôi đơn giản đó là như vậy là mình đã quỷ ờ, xong cách ờ, cái liên kết của thẻ Samanpay mình với cái tài khoản cái app Samanpay các bạn nhưng mà mình vẫn xài được cái app Samanpay này các bạn các bạn quỷ nhưng mà và các bạn vẫn xài được app nha đó thì mình ờ, mình quỹ thẻ thôi nhưng mà cái app mình muốn chuyển tiền vào app thì mình vẫn vô ngân hàng mình chuyển được nha các bạn đây nên mở lên cho các bạn xem đây cái tài khoản sao bay mình vẫn còn nha nhưng mà mấy thẻ kia thì mình đã bị liên kết rồi nha đó như vậy là mình quỹ xong nha còn các bạn muốn nạp tiền cho tài khoản xong bay thì bạn vô ngân hàng nạp thôi đọc số điện thoại với chứng minh là người ta nạp cho các bạn ha đây tài khoản mình có 12 mấy đồng đó đơn giản nha các bạn mình quỹ ờ, cách là, là đây là cách thứ nhất còn cái cách thứ hai thì à, nếu mà các bạn muốn quỷ luôn không xài luôn thì cũng rất đơn giản đó các bạn thoát ra cho mình ha đây là, là cái thẻ mình đã không quỷ nằm tắt hết nè đó cái này thì à, nó các bạn mở lên cũng vậy đây mình sẽ nhấn vô mở lên cho các bạn xem ha rồi dũng vô vô mc đó rồi vô mình lấy mật khẩu mật khẩu gồm 6 số thì mà mình nhập vô nhập vô sau khi mình nhập vô xong thì nó sẽ mở cái thẻ lên cho mình thôi đó đây sẽ mình sẽ nhập xác số vô đây nó báo là mình cập nhật thành công rồi các bạn mình vô liên kết để mình vô quản lý thẻ cho các bạn xem ha đó đây cái thẻ mình mới liên kết lại là các bạn còn một cách quỷ nữa cách này nó thì nó ờ, hơi uh, miễn các bạn quỷ luôn á thì các bạn phải uh, đăng ký lại nha không phải đăng ký mà khi mà bạn tải app về thì các bạn hơi làm hơi nó dài dòng hơi khó khăn một chút nhưng mà nó cũng uh, dễ nha các bạn để mình sẽ chỉ bằng cách thứ hai luôn đây mình thoát gan các bạn thì uh, trước tiên á thì các bạn uh, sẽ gỡ cái cài đặt uh, nhấn vô cái cái app sang bay nè mình sẽ gỡ cài đặt luôn là mình sẽ xóa cái app này luôn các bạn nếu các bạn lên iPhone thì các bạn xóa luôn mình sẽ gửi trên này mình trên uh, Samsung nhưng mà thì uh, cửa hàng sẽ play mình sẽ xóa cái này luôn đó nó luôn thì mình sẽ vô ờ, là coi như là mình đã quỷ liên kết rồi nhưng mà đây các bạn muốn tải lại thì các bạn tải vô những dù ờ, của hàng sẽ play tải vô còn tên iphone thì các bạn vô của hàng Apple. đó, đây, để mình cài đặt lại cho các bạn xem nha khi bạn xóa rồi bạn cài đặt lại thì nó sẽ không còn thấy cái thẻ nào của mình trên đây nha mất liên kết luôn các bạn đó đây mình mở lên cho các bạn xem đây để mình truy cập vô luôn nè các bạn vô một quản lý thẻ tài khoản luôn đây cho quản lý thẻ tài khoản nhập mật khẩu vô đó đây chỉ còn một tài khoản mang Bay thôi các bạn không còn tài khoản này các bạn các bạn xóa ra các bạn à, xóa nó cũng vậy các bạn xóa nó thì nó sẽ quỷ liên kết nhanh hơn còn các bạn muốn xài app á, thì các bạn chỉ cần vô đó mà quỷ thôi mình kết thúc video ha mình chào các bạn nha